Xin chào các con à, Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 Thì hôm nay à, cô Lon sẽ đọc cho con nghe một câu chuyện à, Câu chuyện này có tên là Công Chúa Tỏ Sáng à, Đây là quyển truyện này nè các con à, Xin mời các con cùng lắng nghe nha Đã lâu lắm rồi Có hai vợ chồng già sống trong một khu rừng tre Cuộc sống của hai ông bà thật cô đơn và nghèo túng Họ không có con để yêu thương và chăm sóc Hằng ngày, ông lão chặt tre, mang về cho bà lão đang rõ. Thế rồi, có một chuyện lạ lùng đã xảy ra với vợ chồng ông lão. Một hôm, ông lão thấy trong bụi tre có một cây thân tỏ ra vần sáng vàng. Ông lão sững sờ nói, chuyện gì lạ thế này? Ta chặt thử xem sao. Nói xong, ông lão dùng rìu chặt cây tre phát sáng Điều kỳ lạ là ông lão thấy trong thân tre có một bé gái rất kháo khỉnh, toàn thân như tỏ sáng. Miệng bé mỉm cười rất tươi, ông lão nhẹ nhàng ôm bé vào lòng và nói Ôi, thật kỳ lạ, ta phải đưa nhanh bé về nhà để bà lão được ngó bé. Hai ông bà không có con nên ông lão mừng lắm. Ông lão vội vã quay ngay về nhà. Vừa bước chân tới cửa, ông lão đã lớn tiếng gọi bà ơi tôi về đây à, bà xem này trời gửi xuống cho chúng ta một bé gái kháo khỉnh lắm bà lão đón đứa bé vừa âu yếm vừa nựng nịu chào ôi trông bé đáng yêu quá ông lão sung sướng và hạnh phúc nhìn cảnh đó và bảo chúng ta sống hiền lành lương thiện chúng ta không có con trời rủ lòng thương ban cho đấy cả hai ông bà lão vui lắm nhà dạ. không còn cô đơn hiu quạnh không hiểu tại sao chứ từ khi có bé rõ tre ông lão đang bán đất chạy và được giá bé về nhà ông bà lão đã được mấy mùa hoa anh đào được ông bà lão hết lòng chăm sóc bé lớn nhanh và ngày càng xinh đẹp chỉ sống bằng nghề đan rõ, rồi mang ra chợ bán vợ chồng ông bà lão chỉ tằn tiện đủ ăn là may nhiều lúc họ muốn mua cho con gái một tấm áo mới mà chắc chiêu mãi không đủ tiền bà lão đành lấy chiếc áo cưới từ hồi xa xưa của bà tặng con chiếc áo vừa cũ vừa rộng quá cỡ nhưng đối với cô chiếc áo cưới của bà lão là một món quà quý lắm cô sung sướng khoác áo và hớn hở nhảy múa khắp nhà cô bé càng lớn càng xinh tươi và càng tỏa sáng vợ chồng ông lão cố làm việc với ước mơ may cho cô một chiếc áo mới thật đẹp rồi một ngày nọ như bao ngày khác ông lão vào rừng chặt tre ông lão thấy một cây tre thân to và thẳng rất ưng ý ông lấy rìu chặt mấy nhát thì thân tre đổ xuống từ gốc tre đùng ra cả một đống tiền vàng lóng lánh ông lão sung sướng reo ơn trời thế này thì có tiền mua áo mới cho con rồi ông lão thu nhặt tiền về đưa bà lão ông bà liền mua ngay cho con một bộ áo mới lộng lẫy nhìn con mặc áo mới ông bà lão tắm tắt thốt lên ôi con gái ta xinh đẹp quá chồng con ai dám bảo là người ở trần gian này ông bà lão hạnh phúc ngắm con gái mà lòng rộn lên một niềm vui không tả nhờ số tiền vừa được trời ban ông bà lão trở thành những người giàu có hai ông bà nghĩ đến cảnh nghèo túng của mình trước đây nên rất thương những người khó khăn ông bà san sẻ với họ số tiền tìm thấy trong thân tre từ ngày có cô con gái ông bà lão gặp bao điều tốt lành ông bà thường nói cảm ơn trời đất phù hộ đã ban cho con gái đáng yêu lại cho nhiều tiền và những chuyện may mắn để tạ ơn trời ông bà lão đưa cô con gái lên đền xin đặt tên ông bà gọi con là kaguya hime nghĩa là công chúa tỏa sáng nghe cái tên ấy ai nấy đều tấm tắc công chúa tỏa sáng cái tên nghe mới đẹp biết bao trước cửa nhà ông bà lão ngày nào cũng có khá đông người kéo tới chiêm ngưỡng dung nhan nàng công chúa tỏ sáng kiều diễm những lời đồn về sắc đẹp của công chúa tỏ sáng đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi biết bao nhà quý tộc trẻ giàu sang nườm nượp kéo tới nhà nàng để xin cầu hôn nhưng đều bị nàng từ chối không gặp trong số những chàng trai xin cầu hôn có năm chàng đặc biệt bền bỉ họ ngày qua ngày chờ đợi trước cửa nhà nàng làm ông lão phải siêu lòng cuối cùng ông lão bảo công chúa tỏ sáng con gái thân yêu con nên chọn một trong năm chàng trai đó làm chồng để cha mẹ yên lòng họ đều là những người tốt cả để lời cha công chúa tỏ sáng cho họ được gặp năm chàng trai ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng nàng nhẹ nhàng lên tiếng bảo xin năm chàng vui lòng cất công tìm những thứ tôi yêu cầu nếu ai kiếm được tôi sẽ làm vợ người đó công chúa tỏ sáng dịu dàng đưa ra những thứ mà năm chàng phải tìm được để cầu hôn nghe xong cả năm chàng đều dõng dạc tuyên bố vì công chúa tôi sẽ lặn lội khắp nơi tìm bằng được vật công chúa yêu cầu cả năm chàng lập tức lên đường đi tìm lễ vật cầu hôn con trai người thợ đá nhận đi Ấn Độ để kiếm chiếc chum đá thần. Nhưng đường sang Ấn Độ quá xa xôi, cực nhọc. Anh chàng bỏ vào núi rong chơi ba năm liền, làm ra vẻ như mình đi Ấn Độ. Một hôm, đang trên đường đi dạo ngắm cảnh, anh ta thấy một chiếc chum đá vứt bên đường. Anh ta nhặt chum, mang về coi nó là lễ vật cầu hôn chàng trai con người thợ đá khệ nệ bê chiếc chum nhặt được đó tới nhà công chúa tỏ sáng và kể lễ về bao nỗi vất vả của mình ba năm nay tôi lặn lội tìm khắp ấn độ mới kiếm được chim đá xin công chúa giữ lời đã hứa và làm vợ tôi nhìn chim đá công chúa bật cười chao ôi sao chiếc chum đá này lại bẩn vậy nếu là chum thật thì nó phải tỏ sáng rực rỡ còn chàng chàng bảo là đã phải vất vả lặn lội tận bên đất nước ấn độ xa xôi và nóng bức sao trong chàng vẫn trắng trẻo thế kia con trai người thợ đá bị công chúa tỏ sáng vạch mặt dối trá không còn biết nói gì nữa đành ngượng ngùng ra về con trai nhà buôn lên thuyền đi lấy cây đâm quả ngọc mọc trên vách núi đá hiểm trở ngoài Đông Hải. Nhưng Đông Hải thì quá xa, núi đá lại quá hiểm trở. Thuyền ra khơi không bao lâu, anh chàng đã cho thuyền ghé vào một hòn đảo. Vừa đặt chân lên đảo, anh ta cho gọi ngay những thợ kim hoàng giỏi nhất đảo và hóng hết bảo các người làm thật gấp ta một cái cây có quả ngọc xong việc ta sẽ trọng thưởng mấy thợ kim hoàng cặm cụi suốt ngày đêm làm một cái cây theo yêu cầu của con trai nhà buôn có được cây con trai nhà buôn hí hửng tới nhà công chúa tỏ xác và hên hoan kể công nàng thấy cây có quả ngọc này trông thật là đẹp tôi đã phải bỏ bao công sức mới kiếm nổi đấy quả thật là có cây quả ngọc rất đẹp đúng lúc công chúa tỏ sáng thấy khó xử thì mấy người thợ kim hoàng kéo tới tụ tập ngoài cửa và nhau nhau đòi trả tiền công làm cây cho chúng tôi con trai nhà buôn xấu hổ quá phải lủi ngay về nhà con trai một vị đại thần trong triều được công chúa tỏ sáng yêu cầu đi tìm chiếc áo bằng lông con chuột lửa sau khi dò hỏi anh chàng biết rằng chỉ có ở bên trung hoa mới có chiếc áo đó cậu ấm con trai vị đại thần liền sai người hầu sang trung hoa kiếm áo một thời gian sau người hầu mang về chiếc áo lông chuột lửa mua với giá cực kỳ đắt cầm áo trên tay cậu ấm vô cùng mãn nguyện bảo ồ ta đã kiếm được chiếc áo công chúa yêu cầu thế này thì công chúa là của ta rồi cậu ấm lập tức đến thăm công chúa đây là chiếc áo lông chuột lửa như tôi đã hứa xin công chúa nhận áo công chúa trân trọng đón chiếc áo và bảo nếu bỏ áo này vào lửa mà không cháy thì đó mới là áo thật là áo thật tôi sẽ giữ đúng lời như đã hứa nghĩa là tôi sẽ là vợ anh nhưng áo vừa bỏ vào lương than đã cháy ngay cậu ắn sững sờ tốt mồ hôi cậu vừa ngượng vừa tiếc khoản tiền rất lớn đã bỏ ra mua áo giả cậu ấm ra về lòng ôm một nỗi ê e chề thất vọng công chúa tỏ sáng yêu cầu vị quan thái chính trẻ đi tìm năm viên ngọc lóng lánh đeo trên cổ một con rồng quan thái chán vội lên thuyền và dũng cảm vượt sóng ra khơi đi tìm báo vật nhưng thuyền mới ra rời khỏi đất liền thì gặp bão to sóng lớn quan thái chính nhìn trời và than ta đi chiến đấu với rồng để lấy năm viên ngọc trên trời nổi giận đây con thuyền bị sóng bão xô dập như muốn nuốt chửng quan thái chính đã dốc lòng thành kính cầu xin ông trời nên mới sống sót quay về công chúa tỏ sáng yêu cầu vị phó quan trong cung đến cầu hôn phải đích thân tìm được chiếc búa bảo mệnh được giấu trong tổ chim én phó quan đi khắp các vùng một hôm phó quan thấy một tổ án mừng quá phó quan vội truyền cho làm ngay một cái thúng rõ to phó quan ngồi vào thúng và sai người kéo lên thế nhưng lúc vờ tay vào tổ thì phó quan bị én mổ phó quan giật mình kêu ôi đau quá giá đỡ bị đổ quán quan ngã lăn quay xuống đất và bị thương cả năm người không ai còn dám mơ tưởng tới nghĩ đến chuyện cầu hôn công chúa tỏ sáng nữa tin đồn về sắc đẹp của công chúa tỏ sáng đến tay nhà vua nhà vua ngỏ lời muốn lấy công chúa làm hoàng hậu khi nghe tin này hai ông bà lão rất vui và bảo nhau đúng như trong mơ con mình thật hạnh phúc còn công chúa tỏ sáng thì dưỡng dưng tối nào công chúa cũng buồn bã ngồi tư lự nhìn trăng ông bà lão rất lo lắng nhưng không tiện hỏi rõ ngọn nguồn mùa thu tới hết đêm này qua đêm khác công chúa tỏ sáng ngồi ngắm trăng từ khi nó mới mọc đến tận lúc nó tỏ sáng khắp cả bầu trời trong đôi mắt công chúa ẩn một nỗi khao khát và u sầu mênh mông thấy vậy vợ chồng ông lão lại càng lo họ nhiều lần gặn hỏi công chúa con ơi có chuyện gì làm con buồn phiền và lo nghĩ vậy mãi sau công chúa mới thổ lộ con là công chúa của cung trăng trên đó đã xảy ra chuyện chẳng lành nên con tạm lánh xuống đây bây giờ đã yên ổn Đến ngày rằm tháng 8 này, sẽ có người từ cung trăng tới đón con trở về. Nghe tin đó, vợ chồng ông lão ngỡ ngàng hỏi. Con nói là con sắp phải quay về cung trăng ư, còn thân yêu. Công chúa nghẹn ngào đáp, thưa vâng, con rất đau buồn phải chia tay cha mẹ, nhưng con phải trở về. Ông lão vội tới cầu xin nhà vua xin bệ hạ cho quân lính đến bảo vệ công chúa ngăn không để người của cung trăng mất đi nhà vua liền ra lệnh phái ngay người tới bảo vệ công chúa quân lính của nhà vua đứng san sát bao quanh nhà ông lão ngoài ra còn có một đội quân rất tinh nhuệ được bố trí cả trên mái trăng bắt đầu mọc một âm thanh kỳ diệu bỗng nổi lên quân lính dương cung sẵn sàng phóng tên lên bầu trời đột nhiên một làn ánh sáng lóe lên làm lóe cả mắt bầu trời sáng rực như ban ngày mắt quân lính bị bỗng rát không còn nhìn thấy gì từ trong vòng sáng xuất hiện những thiếu nữ xinh đẹp bay xuống ngôi nhà ông bà lão cửa phòng công chúa tỏa sáng bật mở công chúa bước ra đám thiếu nữ vui mừng và kính cẩn tâu thưa công chúa chúng tôi đưa kiệu xuống đón công chúa trở về đã đến lúc chia tay với vợ chồng ân lão công chúa tỏa sáng bệnh rịnh thưa cả đời con sẽ không bao giờ quên ơn cha mẹ đã nuôi nấng dạy bảo con luôn cầu mong cha mẹ khỏe mạnh và may mắn con xin phép được chia tay cha mẹ vợ chồng ông lão khóc lóc cố níu giữ con gái ở lại khi bước lên kiệu công chúa ngoái lại chào vĩnh biệt cha mẹ kiệu của công chúa tỏ sáng và đoàn thiếu nữ cưỡi mây bay về cung trăng những dòng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt nhăn nheo của ông bà lão họ ngước nhìn theo kiệu và đoàn người biến dần biến dần vào bầu trời sáng dịu ánh trăng từ hôm đó cứ đến ngày rằm tháng 8 hai vợ chồng ông bà lão lại bày cổ ngóng đợi người con gái thân yêu trở về dù biết rằng trên mặt trăng không có người nhưng cứ đến rằm tháng 8 ai cũng có cảm giác như câu chuyện về công chúa tỏa sáng là có thật à, câu chuyện đến đây là hết rồi à, ừ, nhân ngày nhà sách Việt Nam à, chúng ta cùng đọc sách nhé các con à, xin chào tạm biệt các con à, chúc các con tìm cho mình một quyển truyện à, thật là hay à, và chúng ta cùng đọc nó nhé à, xin tạm biệt các con